đây bắt đầu bây giờ mình ghé thăm ờ, hoàn cảnh của ờ, bé hưng nha cô chú anh chị hưng hưng hưng biết ai không là đi vô nhà nè Cóc mà cóc còn đâu đi đi vô lâu lâu ngày quá nó quên mặt luôn rồi mới có mấy tháng này mấy tháng dịch gì dạ, đúng rồi cái gì mới mời chú phước vô hả ừ, dạ chứ không được ừ nha nghe con nữa chú nói là phải dạ nói chuyện người lớn phải dạ chứ không có được ừ dạ. đi đi đi vô với đi vô với chú nè chú Phước vô à, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha dạ chào chú rồi còn nhớ tên chú luôn hả thấy mặt mới nhớ phải không trời ơi dễ cưng nè đây hai đứa con ăn không không phải chú liêm chú này chú khác chú liêm chú liêm mới gần có đi dạ hưng nói tối nằm mơ nó gặp con á đây nè có gửi ờ, đem thùng sữa vô cho hai ôm nổi không hưng à? ở trong đây có đồ chơi luôn á đây chú Quốc đem vô cho để chào chú thắng cái chào chú ờ, chú thắng khỏe không chú thắng con phước nè khỏe ha trời biết con quá trời con nó giờ đó ngồi chơi chút vô đây ngồi ờ, chơi nè toàn ủa đúng rồi đúng rồi đúng rồi bữa hổm buổi tối á đi buổi đi buổi tối ờ đi đi đúng rồi đúng rồi đúng ừ. rồi nè trong đây có đồ chơi nè ừ. ờ. ở, ở đây làm gì lột ra con ở đây uh... có đồ chơi không hả ờ, ở trong đây có đồ chơi luôn sữa này có đồ chơi tháo ra đi chơi đi giàu nè ra mua kẹo rồi nè ở đâu có tiền nữa vậy ai cho vậy mới mới đưa ra hai ngàn đứa hai ngàn mua kẹo bữa hả cô của con ăn kẹo dẻo gấu ngọt có mua không ờ à, nó mới dính đường dính đường hả đây gỡ ra không ờ, được rồi xé ra Ê, đồ chơi từ từ từ từ từ từ nó gấp nè trên ờ, trong ờ, lốc sữa có đồ chơi luôn có chiếc xe à xe đua à, à nhìn xe đua không đá mụn nha Rồi không biết cảm ơn chú Hước luôn Ê đúng rồi, thân anh nay cũng có đá trong trong mụn Nè nè, còn đừng nền, sao cảm ơn gì Bánh bài cảm ơn chú Hước Cảm ơn chú Hước Quên Cảm ơn chú anh ăn cái cảm ngon trước nha Duy Nguyễn ừ. đó hết sức không nhưng em mơ giấc mơ khủng khiếp hơn mơ gì mơ gì nói kể chú Phước nghe mơ, mơ mơ nghi chứ tại con một con men được men rồi rồi bắn chân ha rồi bắn hà chân hai hai con chảy máu <laughs> mơ vậy á rồi có đá quần không không đó hụt rút trong phòng hai con không nhưng mà tối ai ngủ đá quần <laughs> nghi có đá không không có bắn tả mà ờ, ừ vậy đó qua chiếc xe màu đỏ kìa ấy vô vợ mà Chú chết vô gặp phước, đó gì chú con phước biết hai là con thích màu gì không hai, hai màu này à ờ. xanh lá cây xanh dương xanh dương ừ. rồi chừng nào mới nhập học lại và có nghe tin nhập học gì lại chưa bà tư mới, mới ờ, cô dạ, giáo mới nhắn dạ. là mua sách là 500 ngàn đem trước nạp 500 ngàn rồi Nạp rồi hả? Rồi mượn của người ta vậy bà không chịu tôi nói cho thiếu bà không chịu mượn của ông này Rồi đợt, đợt mà con ghé buổi tối đó con gửi tiền đó rồi Để xài để xài hả trời ơi biết mấy tháng trời nay mà có chịu chết không ngồi giờ có mượn tính là lấy lấy lấy xe ra chơi lấy xe ra chơi rồi uh, ờ, sữa thì uống sao đó tháo ra có tiền rồi bà nội có gửi gì thì đóng cái rồi mà nào đi học ờ đi học nghi học lớp mấy rồi châu gì trời hai trời hai phải không với nhờ cô giáo nó cho gạo cho phần ăn rồi dạ, chú phước ừ. nhưng nhưng con gần gần lên lớp 2 nữa hay lắm chú học lớp 2 rồi lên lớp 2 rồi phải không như như con giải bài hơi yếm luôn á ừ đọc chữ rồi trong vô tiếng là gì là học đọc được hết đọc hết trơn rồi ha nghi ờ, chắc uh, nghi năm sau nữa mới vô lớp 1 quá nghi năm sau còn năm nay còn ở cho cho mầm nè còn chỗ chứ trời nay nó là muốn nghi lên trường không biết mai mốt nghĩ có trường mầm à không không biết mai mốt nghĩ có trường lớp 2 rồi ha mới đây lớn học lớp 2 rồi ừ, lúc mới thì học còn chồi như đây lớn rồi nhỏ ơi cho một giờ lớp 2 rồi không học cái lẹ dưới cái trời cái con trường tên trường gì trường kiếm học ăn bình ba ăn bình ba còn bé bé nghi là vẫn học ở trường ánh dương nhưng dương nghi còn ánh dương rồi à, năm nay là đóng tiền học của ờ, chưa nữa là chưa có đòi có đòi bảo hiểm ý, ý con nói là có bao nhiêu Để chưa biết chưa bình thường quá bình thường hả tôi nói là à, đòi tiền bảo hiểm đó, tôi nói tôi chưa có tiền cô ơi cô chứ bớ tại vì con đang cũng phải ổn tôi ừ. có cái lỗ hả để chạy á con nè đó, chưa có tiền đó cô có không đòi tiền bảo hiểm tôi lâu giờ tôi tôi mượn của ông chạy sao ôm nè 500 để đóng đỡ cho cô nha cô mua dùm tập tôi gửi nó dạ. nội vụ vô tôi hết trơn dùm cho nó đi rồi cô gắng dạy dùm nó cho tôi chứ giờ tôi thì không có biết đường dạy dạ. đó xe đỏ Ủa, nó, ừ, để con dạy con thấy nó mà tội nghiệp đó mà hưng á bá nó gì đó rồi bả rảnh hết trơn cô mà ủa rồi chú thắng là ờ, ổn chứ khỏe không phải không vậy hoài đó tả đợt trước rồi nói mới mua đó phải không ừ, đó mà không rồi mới mua nè nó rồi ờ, cái niệm này cái cái niệm này từ bữa giờ nằm im ha nó không đó. có bị uh, lỡ cái nó hổm ông quào quấu sao rách tét lỗ tôi kiếm tôi dán lại rồi dán lại rồi hả tôi kêu ông đừng có quào quấu trời ơi hoài vậy nè không níu ra níu đừng có quào nghe đừng có quào nghịch nó gắt nghe chú thắng chị chị chuột cơm hả tôi nghe chị nói mới hai giờ mấy ăn ừ, mới 2 giờ đây ngồi vô bước ôm miếng rồi lâu quá rồi không có ôm ờ ngoan không hả đi học có ngoan không ngoan hả ngoan hả rồi mấy gài nhớ chú hứa không nhắc hoài chứ nhắc hoài ha ừ, nhắc hoài nhắc chú hứa hoài uống mà còn chưa là bịch sữa để cho chú hay để dành chú hứa cho mình the còn cho bịch cho bịch một à dạ. nó 5 ờ, tuổi phải không 5 rồi 5 rồi, 5 rồi phải không 5 tuổi rồi à. đó. Mày 7 nè Tết 7 Hình như có bé thỏ nè Trời ơi Trước có chút xíu đó Hay lấy bánh tròn coi có chút xíu à chứ Ờ, nó còn muốn chút xíu không à lớn rồi ừ, Lớn hết rồi ừ. Lớp 2 rồi Trước còn chưa đi học nữa mà Chưa Ờ, chưa có nhà mấy gài con còn dột nữa không bà Dột trước là cái hoàn cảnh lúc trước là ừ, quốc cũng hỗ trợ bà con đợt trước đó chắc chắc nó bị ờ, mấy cái lỗ lỗ ờ, ngay cái nó, mèo mèo hả úp úp mèo sống á rồi ờ. cái nó mua đồ giá dán từ trên dài rồi, nó, nó, vô nó dán từ dài trên chứ nó giang nó bị ngang chứ nó còn mới cáo à nè à, mới lợp đi mà có lợp đi cỡ năm mấy hai năm dạ cái tối ngày đồ chết hoài ừ vậy chứ già rồi mà từ năm nay chắc 76 rồi phải không tết nay là 74 mà tết nó 74 tuổi à tết này ừ. tết năm nay 74 hả ừ chị là kệ đi, gán rồi tôi nói tôi giái hoài à, trời Phật phù <laughs> hộ cho tôi mạnh giỏi Không nghe không sợ Gán nuôi hai đứa này cho nó biết hết trơn rồi tôi chắc cũng được nữa Tôi, tôi bỏ nó gì tôi tội nghiệp quá trời đi Không có ai mà chăm sóc, không ai lo cho nó chơi gì đây nè Cù lăng mình lóc vậy đó thì uh, hoàn, à. hoàn cảnh của bà Tư đây thì nếu mà cô chú anh chị đã xem uh, lúc trước giờ thì uh, cũng biết rồi đó mình nên ừ. bà thì vừa lo cho chú thắng nè ừ. bệnh chú thắng là con của bà nha con. còn à, bé nghi cháu. với bé hưng là cháu kêu bằng cháu cốc tức là à, con của cháu ngoại con con của cháu ngoại bà tư phải không cháu ngoại ờ, con của cháu ngoại đúng con rồi. của cháu ngoại bà tư cháu ngoại. kêu bằng bà cốc kêu dạ. mà ba mẹ thì cũng ly dị trơn rồi rồi à, đi làm mà đợt dịch rồi. này cũng đâu có về đâu thăm được hả không, có mẹ nào con đấy không có ai dính líu mẹ mẹ nó bỏ rồi dễ về mẹ nó bỏ đâu mẹ nó bỏ còn con cha nó lại lai lai nhắn nhủ vậy với bà nội nó còn giờ ở quân trời đi đất không gì tôi đây vậy đó dễ gì mẹ nó về nữa vậy nó bỏ rồi dễ gì bỏ rồi có gì được ở mình dương lúc giờ còn rồi nhớ nhớ ba mẹ không hưng với nghi nhớ, nhớ không nhớ mẹ, nhớ mẹ nhớ mẹ hả rồi mẹ có hay về thăm không không luôn không à? ờ à, có gọi điện thoại à hả chỉ cha của con thôi à ừ rồi từ từ bữa giờ có về không có nhưng hồi ngày cha ra cho hai cụ con coi điện thoại giờ hết rồi hết luôn <laughs> đừng chơi nè mở ra đóng lại bà cháu mày đẻ lên <laughs> ừ, trời ơi không nào chú cuốn mà bà cháu tôi mới về trâu tới đâu á chú nói thiệt luôn đâu có mưa dột trôi luôn trôi nhất trời trời nào địa đất nào đâu làm gì vậy búng tay vậy bán dạ. nó à. đúng là chấp chấp vậy nè ờ, bằng lợi bằng lợi á đi học giờ chưa giờ đi học con nhớ chú liêm không nhớ, quà nhắc chứ biết chú liêm không chú liêm chắc quên rồi quên chú liêm hồi nãy con đứng ngoài đường con đeo khẩu trang đó con kêu hưng hưng nhìn nhìn nhìn nhìn nó đâu biết ai đâu mà không kéo khẩu trang xuống cái phải nghi nhớ phải nghi hả phải nghi kêu chú hước mà hưng nó mới nhớ đây nè mới xin hai ngàn đứa hai ngàn đi ra tóc cho con hai ngàn mua kẹo đi ra mua kẹo rồi tiệm thuốc tay á mà tiệm thuốc tay ngoại mà nó nói với tôi là tiệm thuốc tay nó đóng cửa rồi bà các ơi dạ nó đóng cửa thôi đi vô đừng ra thì ờ, như cái ờ, mấy ờ, đợt, đợt rồi đó bà tư đợt dạ. mà đợt rồi thì bà cũng còn 7 triệu á dạ. nhớ phải không dạ. là hồi dịch là có ông quan ông hỗ trợ cho bà đó nhớ không ừ. rồi thì cái đợt này ông quan ông cũng gửi cho bà thêm ờ, hồi ờ, tháng 9 nha tháng cái này con trao là con trao tháng 9 nha dạ. gửi thêm 100 ờ, USD thì uh, do là cái bên ngân hàng á chuyển khoản trực tiếp vô thì nó còn chỉ có là 2 triệu 245 ờ, ngàn chứ không phải là 2 triệu ba thì sẵn rồi con đưa cho bà 2 triệu ba luôn như cũ nhưng mà cái nào đâu qua đó con nói cho rõ để cho bà dễ biết trời ơi chú ơi chú nói làm sao vậy tôi có biết nhưng mà cuối cùng thì con cũng vẫn còn giữ của bà là 7 triệu y cũ ừ. thì để cho đó là như là để cầm cầm kha đó đó rồi quá trời đó Dạ. Dạ. dạ còn cái này dạ. điện chốt còn cái này là của ông Quang Hình như là ông Quang thì ờ, hàng tháng đều gửi cho bà 100 USD Rồi đã đóng tiền dừa hai nhỏ dạ. vừa quá trời vừa Đây 2 triệu ba nha có ông Quang ở bên Mỹ á ờ, đóng cho hai đứa nhỏ Ông Quang là ông ờ, mà lo cho là nhiều nhất luôn á Tháng nào cũng gửi 100 USD Quang ơi tôi không biết mặt biết mày biết ba già hay trẻ mà tôi cảm ơn đỡ cho hai đứa cháu tôi nó ăn học cho con gái cho tới <laughs> nó nó thành tài đi nói chung nói chung là giờ thì lo được tháng nào à, ờ, hay tháng đó nói vậy ông lo đó mà giờ vậy thì tôi mừng quá trời mừng rồi tôi cảm ơn ông đó lo được con bé nghi bé nghi với bé hưng đó dạ còn sữa này thì ở đây của con gửi cho hai hai hai em tại sữa này thì ờ, có xe nè nó chơi đã luôn đồ chơi thì hai à, hai đứa thì mua nhiều dữ lắm rồi mua nhiều dữ lắm đâu rồi đồ chơi chú đồ chơi của chú phước mua đâu rồi chỉ chú ơi chị chỉ chú phước ơi đâu trơn rồi ừ. nè xe nè mất tiêu chưa rồi bé ừ. nghi ăn gì chưa con à, có còn con bự nữa đâu ở ờ, sao hả nè trên đây nhóc chân nè ờ, ừ với đó mốt lại năm nay đèn nó đâu có cho chơi đâu có cho ra lộ sợ nó đâu có cho ra lộ còn nguyên hả cái gì lấy hộp đó về bán dây thùng nó bán dây chai hả ừ, trời ơi trời đi đâu chỉ cưng ha rồi ha gột cho chai đụng tay đầu gôn nó dành cho mặt cóc quá thiền vậy đó ý chết cái xe màu xanh nó ngọt hay nó vậy chú mặt quá giờ mấy đứa nó gầu mừng quá trời rồi có nghe chừng nào nhập học không bà tư không nghe mà hỏi thì ra cuối cuối tháng này nè mà giờ đang đang dịch quá trời rồi ừ. nói chung là để cho ổn ổn cái hả đi học bởi lỡ có gì cái chết luôn á trời ơi chết đi đi đây rồi sợ quá à ở nhà là cháu ở nhà không nó không có đi đâu hết trơn không dám đi đâu hết trơn không dám đi đâu hết trơn đó nha hôm đi mới đi nè kêu bị có trang không có đứa nào mình có trang hết trơn đó mua có trang mình hết trơn đi ra lộ mình có trang đi rồi vô đi mua kẹo nè mỗi chim đứa hai ngàn đó đi mua ra mua rồi giờ có sữa rồi thôi đừng có khỏi, mua kẹo, nữa kẹo, có sữa có đồ chơi luôn rồi khỏi mua ở nhà luôn mấy con còn đó thì nó thấy ừ cho chú thắng ờ, ăn cơm gì chưa mới hai giờ mấy mà có ba giờ mấy con ừ. cơm không đòi hết giờ mà đợt này thấy sạch sẽ ha mà bà tư đây chăm sóc không có hôi luôn á trời được khởi động gì ta chú thắng là hấp cái não ở trên uh, sài gòn rồi bỏ luôn rồi là lạc trôi ở đâu luôn rồi bỏ rồi hồi trước là bị cái gì con quên rồi bà tư sốt não bị sốt hả sốt não hả dạ, ba năm rồi ba năm mà đợt này giờ dạo này là nó khỏe hơn đợt trước nhiều lắm trước cái lưng lỡ rồi này nha ờ, rồi ờ, có thuốc với lại có có tiền <laughs> nó đỡ hơn là không có tiền có thuốc rồi nằm được trên đây nữa nè cái miếng này thấy chứ nó như nó có thuốc nữa hay gì á có đồ xe này mấy xe khác mà ờ, thuốc á là tôi tôi biết cái xe đu đây quen dạ tôi thấy tôi của tôi nghiệp của nó là coi một ờ. chú làm sao nó coi đó chú nói bây giờ bà phải mua thuốc thì chú hắn uống sáng chiều hoài chú thuốc chú, chú, chú thắng chú không có giật à, tiện bà mua bà mua là chú thắng giật thấy vậy đua la hôi rồi kệ cho cô chi cho con bán dạ. thằng đầu bán tôi trăm mấy giờ bán tôi mười bữa trăm mà nó nói gì đó nó đâu bán hai đứa bán cho bà trăm thôi vẽ thôi ừ, đỡ ờ, buồn có hai đứa nó tôi cũng buồn dữ lắm rồi đỡ buồn nè quay nè thấy mặt đây đó chút nữa chụp hình nha chút nữa chụp tấm hình nha không có ai trong cầm chút đâu đây đây để chú ờ, phước tắt máy đi chú phước chụp cho tấm hình của ờ, rồi thôi vậy ờ, phước xin kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị hẹn gặp lại vào tháng sau nha à, hiện tại thì phước vẫn giữ quỹ nguyên của bà cho đến đầu tháng 10 hôm nay là 6 tây tháng 10 vẫn giữ của bà 7 triệu à, rồi tháng sau tháng sau nói cho bạn cái tin vui luôn ông Quang có gửi tháng sau luôn rồi nhưng mà gửi trước tháng này thôi tại đợt đợt này ông Quang ông gửi luôn tháng sau rồi chịu chù cho tháng sau rồi đó chỉ báo tin vui thôi <laughs> dạ nhưng mà hiện tại thì ông kia ông kêu giấu để tháng sau ghé lại gửi sau nay đúng rồi đúng rồi dạ trời ơi dựa ờ à, với tháng còn đưa nhiêu đó dạ, à dạ, lo dạ. cho hai đứa vậy thôi à tại có gì ăn nấy dạ rồi phước bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha hẹn gặp lại ở clip sau cũng ờ, gửi lời cảm ơn ông quang đã hỗ trợ uh, uh, cho gia đình của bà tư trong thời gian qua cảm ơn cảm ơn ông quang nè hai con là ơn ông quang đứng khoanh tay lại đứng đứng đứng lên khoanh tay lại đứng lên con cảm ơn ông quang con cảm ơn ông quang con cảm ơn ông quang